thế rồi bác mới chợt nhìn xuống túi quần của ông lái xe này túi quần sau đấy nó mới nhô lên cái khẩu súng ngắn các đồng chí bác bảo chú lái xe cho bác mà cũng có súng à thế được bác hỏi thế là mừng lắm để được có người khoe với bác mà bảo thưa bác chúng cháu được lệnh ai cũng phải có súng để bảo vệ bác bác cười bác bảo chú bắn được một phát thì địch nó bắn trăm phát cho nên bác phải dựa vào dân là chính chú ạ à. dựa vào dân là chính chú ạ à câu này bây giờ đi vào lịch sử đấy